Ok chưa? Các em tập trung này. Thầy cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt cùng nằm trên một đường thẳng như hình vẽ. Đây, thầy có 4 điểm A, B, C, C, D. Câu A này, người ta yêu cầu là các tia đối nhau. Các tia đối nhau thực ra để xác định được các cặp tia đối nhau các em chỉ cần nhớ điều này cho thầy. Một là nó chung góc, hai là nó có các điểm nằm khác, khác phía đối với góc đó ví dụ đây chẳng hạn thầy lấy điểm a chẳng hạn gốc là a chẳng hạn thì thầy thấy rằng là không có điểm nào mà để khác phía đối với bcd đối với a hay là d cũng tương tự thì thầy cũng sẽ không có các điểm nào khác phía đối với ABC đối với điểm d cho nên là nếu là góc a góc d thì chúng ta không có các tia đối nhau Vậy để có các tia đối nhau thì chúng ta phải lựa chọn góc B hoặc là góc góc C có hiểu thầy phân tích chưa nào ok chưa nhá sau khi chúng ta lựa chọn góc rồi thì vấn đề chúng ta là rất đơn giản đối với tiêu đối chúng ta chỉ chọn các điểm khác phía đối với B này chúng ta chọn các điểm khác phía đối với C đúng nào và cụ thể là như sau các em nhé thì có ví dụ một này câu A có thể nhá là các cặp tia đối nhau